Bây giờ thánh mẫu là bà Ma Gia chắp tay kính bạch địa tạng Bồ Tát Xin thưa thánh giả, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề tạo nghiệp khác nhau cảm thọ quả báo sự ấy thế nào? Ngài Đề Tạng đáp, trong nghìn muôn cõi cho đến các nước, nơi có địa ngục, nơi không địa ngục, nơi có đàn bà, nơi không đàn bà, nơi có Phật Pháp, nơi không Phật Pháp, cho đến thanh văn cùng bích chi Phật tạo nghiệp khác nhau, cảm thọ quả báo cũng đều khác nhau, chẳng phải chỉ riêng tội báo ở nơi địa ngục khác nhau tới đâu mà gia, ma gia phu nhân bảo là bạch rằng Tôi nay muốn nghe tội báo trong cõi năm diêm phù đế chưa cảm được ác Ngài địa tạng đáp Thánh mẫu lắng nghe tôi xin lập thuật Thánh mẫu bạch rằng Xin ngài thánh giản nói cho tôi nghe Bây giờ địa tạng Thưa thánh mẫu rằng Tên những tội báo cõi phù đề là như thế này Nếu có chúng nào bất hiếu cha mẹ cho đến giết hại Thì phải đọa vào địa ngục vô gián kẻ vạn ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra Nếu có chúng nào làm Phật chảy máu hủy báng tam bảo xem thường kinh điển Cũng phải đọa vào địa ngục vô gián kẻ vạn ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra Nếu có chúng nào Lấn chiếm của chùa như Phạm Tăng Ni hoặc ở trong chùa tự tình dâm loạn hoặc giết hoặc hại những kẻ như vậy cũng phải đọa vào địa ngục vô gián kẻ và đức kia cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào giả làm sa môn, lòng phi sa môn, phá của thường trụ, trái phạm giới luật, khinh bỉ lừa gạt những người tại gia gây nhiều tội ác, những hạng như thế cũng phải đọa vào địa ngục vô gián kẻ và đức kia cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào ăn trộm, ăn cắp của cả nhà chùa, tiền tài tóc gạo đồ ăn thức uống quần áo cho đến bất cứ thứ gì không cho tự lấy cũng phải đọa vào địa ngục vô gián kẻ và đức kia cũng không thể biết bao giờ được ra. Ngài Địa Tạng lại thưa thánh mẫu rằng kính bạch thánh mẫu nếu có chúng sinh gây tội như thế ắt phải đoạn vào ngục năm vô gián cầu tạm ngừng nghỉ giây phút không được thánh mẫu lại hỏi địa tạng bồ tát vì sao gọi lại địa ngục vô gián ngài địa tạng đáp có ba địa ngục trong núi Thiết Phi những địa ngục lớn có 18 cửa kể đó lại có 500 ngục nữa tên gọi khác nhau kể đó có hàng nghìn ngục nữa tên gọi khác nhau những địa ngục ấy thành toàn bằng sắt cao một môn dặm chu vi ức dặm lửa cháy trên thành không chỗ nào hở trong thành các ngục đều nối liền nhau tên đều khác nhau chỉ có một ngục gọi là vô gián ngục này chu vi kể có ức dặm tường cao nghìn dặm làm bằng sắt cả lửa cháy trên dưới hương hở bốc ra ở trên tường ngục chó sắt rắn đồng phun lửa đuổi nhau khắp nơi ngục ấy trong ngục này có cái giường biến điện rộng hàng muôn dặm một người có tội nằm thấy chặt giường vạn người có tội nằm cũng thấy chặt giường là do tội nghiệp cảm giác như thế lại những tội nhân chịu mọi sự khổ trong nghìn dạ xoa của ngũ quỷ ác răng nhọn như gươm bắt lóe như chớp móng tay tựa đồng móc ruột sâu xé lại có dạ xoa cầm chĩa sắt lớn hoặc đâm vào mình vào mồm vào mũi vào bụng vào lưng tung lên trên không đưa chữ hướng lấy lại ném xuống giường rồi đâm tiếp còn có chim sắt mổ mắt tội nhân lại có loài chăn cuốn đầu kẻ tội cặp kìm kéo lưỡi và nước đồng sôi đổ tuân vào miệng sắt nóng cuốn thân hàng nghìn vạn lần chết đi sống lại căn nghiệp bảo ấy chẳng muốn ước kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra dù cho đến khi thế giới này hoại chuyển thế giới khác khi thế giới ấy lại hoại lại chuyển sang thế giới khác khi thế giới ấy lại hoại tiếp nữa thì cứ lần lượt mà chuyển tiếp đi cho đến sau khi thế giới cũ thành lại phải quay về chịu quả báo tiếp lại địa ngục đó có năm nghiệp cản nên mới gọi là năm vô gián tội những gì là năm một là ngày đêm chịu tội bằng kiếp không hề gián đoạn nên gọi vô gián hai là một kẻ nằm cũng chật ngục nhiều cũng chật ngục nên gọi vô gián ba là khí cụ để hành tội như gươm đao xào gậy cưa đục giáo mác cối dạ cối say chay đồng lưới sắt chim tròi và rắn, rết voi xéo ngựa dài những thứ vật này cố nhai băm chặt đòi ăn gì sát gắt uống nước đồng khổ cực chất chồng tháng năm liên tiếp Tháng năm liên tiếp kẻ vô số kiếp không gây ngất rừng nên gọi vô gián Vốn là bất luận đàn ông đàn bà già trẻ mọi dợ Giàu sang hèn hạ trời rồng quỷ thần đã gây, đã gây ra tội tất phải theo nghiệp và chịu quả báo nên gọi vô gián Năm lần nếu phải đọa vào ngục ấy ấy Từ khi mới vào đến trăm nghìn kiếp trong một ngày đêm biết đi sống loạn hàng nghìn vạn lần Cầu xin tạm ngơi một giây không được trừ khi sạch nghiệp mới được đầu thai Vì khổ liên miên nên gọi vô gián Ngài Địa Tạng lại thưa Thánh Mẫu rằng Địa ngục vô gián tôi mới chỉ nói lược qua như thế Nếu nói rộng ra tên những khí cụ để hành tội nhân cùng sự thống khổ Dẫu nói một kiếp cũng không hết được ba gia phu nhân nghe rồi ảo não chắp tay cung kính lễ Phật mà lui Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ha ha ha.